Các bạn thân mến, sau đây sẽ là phần nhận định, đánh giá, dự đoán và soi kèo trận bóng đá giữa Campuchia và Philippines diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12 trong khuôn khổ vòng loại bảng A AFF Cup 2022. Để cạnh tranh một suất vào vé bán kết với Indonesia và Thái Lan ở bảng A AFF Cup 2022, Philippines sẽ phải giành chọn 3 điểm trước một đối thủ dưới cơ như là Campuchia. Ngay trước thềm AFF Cup 2022, cả Philippines lẫn Campuchia đều đã có những màn tổng duyệt. Nếu nhìn vào kết quả, cả hai đều gây thất vọng. Tuy nhiên thì Philippines chỉ chịu đầu hàng trước tuyển Việt Nam bằng bàn thua duy nhất ở phút bù giờ một cách thiếu may mắn do hậu vệ của đội nhà để bóng đập chân đổi hướng sau đường truyền của Văn Quyết. Cùng trắng tay nhưng thất bại của Campuchia lại nặng nề hơn khi mà đội bóng xứ Chùa Tháp phải nhận trận thua với 4 bàn không gỡ trước Malaysia đã cho thấy được là sự bệ giạc bằng lối đá không có một điểm nhấn nào. Hàng công thì nhạt nhòa, còn hàng thủ đã để lộ ra nhiều khoảng trống. Đó không hẳn là thước đo cho sức mạnh, nhưng nhìn những thất bại đó, đủ thấy được hình hài và sức mạnh của Philippines cũng như là Campuchia trước khi bước vào trận đấu này. Người hâm mộ của Campuchia đang rất kỳ vọng vào lứa cầu thủ hiện tại. Họ có Nick Taylor tương đối triển vọng và hiện tại đang chơi bóng ở Mỹ cho câu lạc bộ Orlando City. Liên đoàn bóng đá của xứ Chùa Tháp cũng đã thuê huấn luyện viên người Nhật Bản Keisuke Honda. Cùng với việc tập trung phát triển nền bóng đá nước này theo hướng lối chơi nhỏ và nhanh, giúp đội bóng có biệt danh Angkor Warrior có những tiến bộ nhất định trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, những hạn chế trong kỹ năng chơi bóng của Campuchia cũng là một điều không thể chối cãi ở thời điểm hiện tại. Họ đã thua đậm 0-4 trước Malaysia trong một trận giao hữu mới đây và không thể giành chiến thắng trước một Bangladesh không quá thực sự là thực lực khi thất bại với tỷ số 0-1. Hơn thế nữa, hàng phòng ngự đang bộc lộ rất nhiều vấn đề và cụ thể đó là trong 6 trận đấu gần nhất ở trên mọi đấu trường. Đoàn quân của luyện viên Kesuki Honda cũng đều không thể giữ sạch lưới với việc phải nhận tổng cộng là 13 bàn thua. Với những gì đã thể hiện, Campuchia không phải là đội bóng được đánh giá cao ở bảng A, nơi xuất hiện những cái tên sừng sỏ như là Thái Lan hay là Indonesia. Thuận lợi duy nhất của Campuchia trong trận mở màn bảng A này đó chính là sân nhà. Với sự tiếp sức của khán giả sẽ giúp cho họ có thêm niềm tin, nhưng sức mạnh tinh thần thôi sẽ là chưa đủ. Ở phía bên kia, bị mất một số cầu thủ quan trọng, nhưng Philippines vẫn xuyên suốt với triết lý lấy cầu thủ có dòng máu châu Âu để làm nòng cốt. Đội hình hiện tại của họ cũng không phải là ngoại lệ. Trước một ứng cử viên cho chức vô địch như tuyển Việt Nam thì Philippines đã chưa dứt kỷ luật và chắc chắn trong phòng ngự sắc sảo trong phản công. Cho đến thời điểm này, có thể khẳng định được là Philippines đang là một trong những đội bóng có bước tiến vượt bậc ở Đông Nam Á. Cách đây khoảng 14 năm về trước, họ luôn bị đánh giá là đối thủ lót đường ở các giải đấu khu vực. Thế nhưng, kể từ khi làn sóng du nhập các cầu thủ ngoại, Ascan đã trở thành kẻ ngáng đường cực kỳ khó chịu đối với các ông lớn trong khu vực. Phong độ của Philippines trước thềm AFF Cup 2022 cũng đang không đến nỗi nào. Ở trong 4 trận đấu vừa qua, nhằm thử nghiệm đội hình. Thầy trò huấn luyện viên Joseph Ferry đã thu được kết quả rất đáng khích lệ khi họ đã cầm hòa được Yemen và có một chiến thắng trước Mông Cổ. Còn lại là hai thất bại được xem là không quá bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn như là Việt Nam và Palestine. Nhìn một cách tổng thể, Philippines ăn đứt Campuchia về chuyên môn khi vượt trội hơn về thể hình cũng như tư duy chiến thuật. Chuyên môn là yếu tố quyết định bởi vì Campuchia đã cho thấy được rằng là cầu thủ của họ có tinh thần khá vững một khi không cảm thấy nao núng trước sức ép từ khán đài, Philippines sẽ tận dụng được ưu thế về chuyên môn để có được chiến thắng. Về đội hình dự kiến của hai đội, đội tuyển Campuchia, các cầu thủ dự kiến Huk Kim Huy, John Chanchaf, Tess Sambat, In Suvavit, Lim Pissor, O Chapolin, Siang Chanthe, Nick Taylor, Siut Barang, Bin Chattahari và Yêu Muslim. Đội tuyển Philippines, các cầu thủ dự kiến Hansen Ray, Linh Bosimen, Melissa Joaquin, Amita Anen, Daniel Canciro, Galanti Eric, Aguinaldo Amani, Stok Marcus, Minigisi Hikaru, Hatman Mark, Menzi Audier. Về tỷ lệ kèo bóng đá giữa Campuchia và Philippines Campuchia đang có lợi thế về mặt sân bãi ở trận gia quân AFF Cup 2022 vào chiều ngày 20 tháng 12. Tuy nhiên thì trước giờ bóng lăn, Philippines vẫn đang cho thấy được là họ hoàn toàn xứng đáng xếp cửa trên. Ở trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines đang xếp vị trí thứ 133 với 1.115 điểm. Trong khi đó, vị trí tương ứng của Campuchia là thứ 177 với 948 điểm. Thành tích đối đầu của Philippines cũng đang vượt trội hơn so với Campuchia. Theo đó, trong quá khứ thì Campuchia và Philippines đã gặp nhau tổng cộng là 6 lần. Kết quả là Philippines thắng 3, hòa 2 và chỉ để thua một trận. Trận đối đầu gần nhất diễn ra vào năm 2014. Philippines đã khiến Campuchia thua tâm phục khẩu phục với tỷ số là 0-3. Do vậy, khi nhà cái chỉ để Philippines chấp âm 1 trên 2 theo handicap ở trận đấu sắp tới Campuchia cũng đang cho thấy họ là một kênh đầu tư sáng nước trước giờ bóng lăn. Bởi lẽ, hai lần chạm trán Campuchia gần đây, Philippines đều chấp âm 2, 1 trên 4 theo chỉ số tương tự. Trước đây đã từng xuất hiện hai trận đối đầu giữa Philippines và Campuchia có tỷ lệ handicap là 0 và 0. Kết quả hai trận đấu đó đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ở sân nhà thì Campuchia đang có những kết quả khá tích cực. 7 lần tiếp khách gần đây, tính trên mọi đấu trường, Campuchia đã bất bại 4 lần với chiến thắng vào hai trận hòa. Trong khi đó, Philippines lại đang có phong độ không tốt trong năm nay. 6 lần xuất quân vừa rồi, họ chỉ thắng được một trận, còn lại là 4 trận thất bại và một trận hòa. Soi kèo châu Á Với những gì đã thể hiện, Campuchia không phải là đội bóng được đánh giá cao tại bảng A. Trước khi đến với trận đấu mở màn AFF Championship, những chiến binh Angkor cũng đã phải nhận thất bại 4-0 bạc nhược trước sự vượt trội của Malaysia. Theo thống kê, cờ cược của họ chỉ giúp các bet thủ vượt ải thành công 2 trên 10 lần mở kèo trước đó. Ở phía còn lại thì Philippines cũng đã phải nhận về một thất bại trước thềm AFF Cup. Đó chính là trận thua Việt Nam trong trận giao hữu ngày 14 tháng 12 vừa qua. Không thể phủ nhận là chất lượng đội hình mà Philippines mang đến ở mùa giải lần này vẫn là rất chất lượng với nhiều cầu thủ mang dòng máu châu Âu. Chỉ phải chạm trán với đối thủ dưới cơ là Campuchia thì cơ hội để họ có được chiến thắng là rất khả quan. Nên chọn Philippines. soi kèo tài xỉu Nhiều khả năng trận đấu giữa Campuchia và Philippines sẽ hiếm được chứng kiến bàn thắng. Lý do là vì Campuchia đang không chơi quá tốt ở mặt trận tấn công. Trong khi đó, Philippines sẽ muốn triển khai một thế trận chắc chắn. Ở trận đấu với Malaysia trước đó, Campuchia đã cho thấy được sự thiếu gắn kết trong lối chơi. Họ tấn công thiếu nét, còn phòng ngự thì rời rạc. Kết quả là bị đối phương hủy diệt với cách biệt 4 bàn không gỡ. Do đó mà để đảm bảo cho một kết quả tốt, Campuchia sẽ phải thi đấu rất cẩn trọng ở trận đấu mở màn bảng A này. Thêm vào đó, ba lần ra sân gần nhất của Philippines cũng chỉ có nhiều nhất là hai bàn thắng xuất hiện. Thống kê cho thấy được là Philippines cũng rất có duyên với kèo xỉu. Có tới 5 trên 6 trận gần nhất của đội bóng này khép lại với nhiều nhất là hai bàn. Đặc biệt hơn, lần đối đầu gần nhất giữa hai đội đã không có bàn thắng nào được ghi. Do đó, Cờ xỉu sẽ là phương án lựa chọn an toàn lúc này. Các chuyên gia khuyên nên chọn xỉu. Soi kèo hiệp 1 Trắng tay trên các đấu trường lớn thời gian gần đây Có thể thấy được sự tiến bộ của Campuchia không được đánh giá cao so với phần lớn đội bóng tại khu vực của mình. Với lối chơi bị động của đội bóng này đang không được hài lòng giới đầu tư. Những màn thể hiện tốt trong thời gian gần đây, Philippines lại đang cho thấy một sự tự tin trước khi đến với cuộc đối đầu sắp tới nếu chơi đúng phong độ thì đội khách chắc chắn sẽ khiến Campuchia gặp nhiều khó khăn. Theo đó, những chiến binh Angkor đã phải chịu cảnh bị đánh phổ đầu ở hiệp 1 trong toàn bộ 5 lần ra sân gần nhất. Sẽ không bất ngờ khi bàn thắng đến với Philippines sớm ở trận đấu này. Các chuyên gia dự đoán tỷ số trận đấu giữa Campuchia và Philippines 2-0 nghiêng về Philippines.